Đại gia đình Hải Dương ơi, làm sao nói hết những lời trong tôi, nghĩa tình mấy chục năm trời, Ngọc Sơn ghi khắc suốt đời không quên, tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Vào, vào luôn. sao ngăn được vết đau trong đời vết đau nhức dối tới bời bao đêm cô đơn bồi hồi mong một người nhớ đến tôi lỡ yêu em rồi biết phải làm sao làm sao chiếm được trái tim của nàng làm sao để em đã lỡ yêu Đại gia đình đang nghe một sáng tác của Ngọc Sơn mang tên Lỡ Yêu Thái Dương yêu rồi biết phải làm sao Làm sao chiếm được trái tim của nàng Làm sao để em hiểu rằng Tim anh đã lỡ yêu rồi Nhưng em nào có hiểu thì lỡ yêu đắm say trong tình mù khơi nên đành chấp nhận bay thôi ôm xót xa xa rời lỡ yêu biết rằng chẳng ngỡ như xa vời tiếng yêu chưa dám nên lời mỗi hôn chưa trao một lần nhưng trong lòng anh đã lỡ yêu tiếng yêu chưa dám nên lời mỗi hôn chưa trao một lần nhưng trong lòng muốn về hải dương